rất nhiều bạn nhỏ của cô đã đạt được điểm tốt đúng không nào? Vậy thì bây giờ là giai đoạn cuối cùng, các bạn hãy cố gắng hơn nữa nhé. kem em mở sách giáo khoa trang 132 đến 136 ra cho cô nhé. kem nhìn vào cho cô bài 30 một mái nhà chung, sách giáo khoa trang 132. Tiết học đầu tiên của hướng dẫn các bạn đó là tiết đọc. Nội dung thứ nhất đó là trao đổi. Theo em, nhan đề bài thơ dưới đây muốn nói điều gì? À, các bạn nhìn cho cô giáo nhan đề ở đây là một mái nhà chung. À, vậy thì cô sẽ dẫn các bạn như sau. Nhan đề bài thơ một mái nhà chung muốn nói với tất cả mọi vật, mọi loài đều chung sống dưới một mái nhà của trái đất. Vì vậy, Hãy biết yêu thương, bảo vệ và giữ gìn ngôi nhà chung trái đất. Được chưa nhỉ? Cô nhắc lại nhé. Nhà đề bài thơ muốn nói tất cả mọi vật, mọi loài đều chung sống dưới một mái nhà của trái đất. Vì vậy, hãy biết yêu thương, bảo vệ và giữ gìn ngôi nhà chung ấy. Cô đã giúp các bạn trả lời xong phần trao đổi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đọc bài tìm hiểu câu hỏi cuối bài nhé. Các em nhìn cho cô, cô sẽ đọc mẫu một lượt. Các bạn chú ý quan sát, lắng nghe và chúng ta đọc nhiều lần. Các bạn nhớ chứ nào? Bài 30, một mái nhà chung. Mái nhà của chim lập nghìn lá biếc. Mái nhà của cá sóng xanh rập rình Mái nhà của dím sâu trong lòng đất. Mái nhà của ốc tròn vo bên mình. Mái nhà của em nghiêng dàn gốc đỏ. Mái nhà của bạn hoa giấy lập hồng. Mọi mái nhà riêng có mái nhà chung là bầu trời xanh, xanh đến vô cùng mọi mái nhà riêng có mái nhà chung rực rỡ vòm cao bảy sắc cầu vòng bạn ơi ngước mắt ngước mắt nhìn trong bạn ơi hãy hát hát câu cuối cùng một mái nhà chung một mái nhà chung tác giả là định hài vậy là cô đã đọc xong nội dung bài đọc rồi Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời câu hỏi ở cuối bài nhé. Các em nhìn cho cô. đây chúng ta sẽ có 5 câu hỏi cần các bạn trả lời. Bây giờ cô sẽ đi giúp các bạn trả lời các câu hỏi này. Em nhìn vào câu hỏi số 1. Bài thơ nhắc đến mái nhà riêng của những con vật nào? Các em nhìn vào sách giáo khoa nhìn lại bài thơ chúng ta sẽ có câu trả lời các em nhìn vào bài thơ nhắc tới ngôi nhà riêng của chim các em nhìn vào sách giáo khoa cho cô nhé các bạn có thể gạch chân mái nhà của chim này đấy rồi là mái nhà của cá mái nhà của dím và mái nhà của ốc. Vậy thì đây là những con vật được nhắc đến ở trong bài với mái nhà riêng của những của mình đúng nào? Vậy cô trả lời lại câu hỏi số 1 nhé. Bài thơ nhắc tới ngôi nhà riêng của chim, của cá, của dím và của ốc. Được chưa nào? Câu trả lời số 1, cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang Câu hỏi số 2 Ghép từ ngữ ở A với từ ngữ ở B nói đúng về đặc điểm của các con vật đúng không nào? Các bạn nhìn A và B, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là ghép từ ngữ ở A với từ ngữ ở B. A thì các em nhìn cho cô, mái nhà của chim, mái nhà của cá, mái nhà của dím, mái nhà của ốc được thế nào thì bây giờ thì em nhìn vào cho cô và chúng ta sẽ quan sát vào hai khổ thư đầu chúng ta sẽ trả lời được ngay các em nhìn cho cô nhé mái nhà của chim lợp nghìn lá biếc đây em nhìn vào cho cô hai khổ thơ đầu tiên này ta biết được ngay được chưa nhở tiếp theo mái nhà của cá à, sóng xanh rập rình tiếp theo mái nhà của dím sâu trong lòng đất và mái nhà của ốc thì tròn vo bên mình rồi, vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 2. Cô nhắc lại nhé. Mái nhà của chim lập nghìn lá biếc mái nhà của cá sóng xanh rập rình mái nhà của dím tròn vo bên mình mái nhà của dím sâu trong lòng đất và mái nhà của ốc tròn vo bên mình thì chính nhỉ đấy bạn nối cho cô đi và đây chính là phần cô đã giúp các bạn trả lời xong rồi vậy câu trả lời số 2 cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong chúng ta chuyển sang câu số 3 giới thiệu về mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ. À vậy thì mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ các em quan sát vào khổ thứ ba. Để nhé nhỉ? Là chúng ta sẽ có câu trả lời ngay. Các em nhìn cho cô nhá. kê em nhìn cho cô mái nhà chung các em nhìn giới thiệu về mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ vậy thì mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ nhé cô giúp các bạn trả lời này Ở đây, mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ được giới thiệu như sau. Mái nhà của em, nghiêng dàn gấp đỏ, mái nhà của bạn hoa giấy lạp hồng đây chính là mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ nha được chưa nào đấy cô sẽ đánh dấu vào đây là câu số 3 cho các bạn dễ nhìn được chưa nào cô nhắc lại mái nhà riêng của các bạn nhỏ trong bài thơ được giới thiệu là mái nhà của em nghiêng dàn gốc đỏ mái nhà của bạn hoa giấy lợp hồng rồi vậy các bạn sẽ nhìn vào câu số 3 và sẽ có câu trả lời đấy đó là khổ thư thứ ba này tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4 mái nhà chung của muôn loài là gì à các em nhìn cho cô giáo mái nhà chung của muôn loài ở trong bài thơ được nói đến ở đây đó là bầu trời xanh đến vô cùng là vòm trời cao rực rỡ bảy sắc cầu vồng em nhìn vào khổ thơ tiếp theo đấy em nhìn các cô giáo này mái có mái nhà chung là bầu trời xanh xanh đến vô cùng và có mái nhà chung rực rỡ vòm cao bảy sắc cầu vồng. Vậy thì đây chính là những chi tiết trong bài nói về mái nhà chung của một loài. Các gạch chân vào cho cô giáo nhé. Mái nhà chung của một loài là bầu trời xanh đến vô cùng. Đây. Các em nhìn cho cô gạch lấy bút chì gạch chân vào nhé. Rồi, thứ hai, mái nhà chung là rực rỡ vòm cao bảy sắc cầu vồng được chưa nào vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 4 tiếp tục chúng ta chuyển sang câu hỏi số 5 em muốn nói điều gì với những người bạn cùng sống dưới mái nhà chung à bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ câu trả lời nhé em muốn nói điều gì với những người bạn cùng sống dưới mái nhà chung à các em thấy đấy em có thể muốn nói với các bạn những như sau này em muốn nói với những người bạn chung một mái nhà rằng chúng ta rất hạnh phúc được sống dưới mái nhà chung là bầu trời xanh chúng ta phải biết sống nhân ái với nhau và cùng góp sức giữ gìn bầu trời chung để nó không bị ô nhiễm bởi khói bụi và nhiều khí độc hại được chưa nhỉ đấy cô nhắc lại nhé Bài tập 5, em muốn nói với những người bạn chung một mái nhà rằng chúng ta rất hạnh phúc, được sống dưới mái nhà chung là bầu trời xanh. Chúng ta phải biết sống thân ái với nhau và cùng góp sức giữ gìn bầu trời chung để nó không bị ô nhiễm bởi khói bụi và nhiều thứ khí độc hại. Được chưa nào? Vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong 5 câu hỏi trong bài rồi. Bây giờ các em nhìn vào cho cô phần dấu sao học thuộc lòng bốn khổ thơ em thích rồi các bạn là sẽ tự chọn cho mình bốn khổ thơ yêu thích để chúng ta học nhé bạn nào chúng ta thích cả bài thì chúng ta có thể học thuộc cả bài nội dung tiết đọc của cô đến đây là kết thúc rồi cô chuyển sang tiết viết nhé tiết viết của chúng ta ồn chữ viết hoa m n và v viết tên riêng Việt Nam, viết câu Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. À vậy thì phần này chúng ta sẽ tự viết vào vở của mình. em lưu ý cho cô, viết đúng, viết đều và viết đẹp nhé. Khi viết xong, đưa cho bố mẹ kiểm tra lại. Các bạn nhỏ nhớ chưa nào? Rồi, cô tin chắc rằng các bạn sẽ ở ờ, của cô sẽ thực hiện rất là tốt đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở sách giáo khoa Trang 134 ra, cô sẽ dẫn các bạn nào. kem nhìn vào cho cô. Nhìn vào phần luyện tập, hôm nay chúng ta sẽ vào tiết luyện tập trang 134. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. kem nhìn cho cô, chúng ta có các từ biển, tiết kiệm, nước sạch, phá rừng, sông núi bảo vệ động vật hoang dã đồi rừng sử dụng túi ni lông trồng rừng lãng phí nước đại dương sa mạc à và chúng ta sẽ sắp xếp chúng vào ba cột theo mẫu trong sách giáo khoa thứ nhất là các dạng địa hình của đất thứ hai là hoạt động bảo vệ trái đất ví dụ như là trồng rừng các dạng địa hình của trái đất như là biển và hoạt động gây hại cho trái đất là phá rừng được chưa nhỉ bây giờ cô sẽ giúp các bạn nhỏ kẻ bảng và trả lời câu hỏi này như sau các em nhìn cho cô cô sẽ điền vào các em cái chân nhá <coughs> đầu tiên dạng địa hình các em chú ý vào giáo này các dạng địa hình của trái đất bao gồm biển này trục tầng này chúng ta đã có rồi đúng không rồi tiếp theo sông núi được chưa nhỉ đồi rừng đại dương và sa mạc đúng nhỉ rồi cô sẽ nhắc lại chúng ta các từ ngữ nằm ở cột thứ nhất đó là các dạng địa hình của trái đất là biển sông núi đồi rừng đại dương và sa mạc đúng chưa nhỉ hoạt động bảo vệ trái đất thì chúng ta sẽ có các bạn nhìn cho cô giáo này đầu tiên là tiết kiệm nước sạch đúng chưa rồi tiếp theo bảo vệ động vật hoang dã tiếp theo các bạn nhìn cho cô giáo này trồng rừng được chưa nào vậy thì đây là những từ ngữ thể hiện hoạt động bảo vệ trái đất. Cô nhắc lại nhá. Thứ nhất là tiết kiệm nước sạch. Thứ hai là bảo vệ động vật hoang dã. Thứ ba là trồng rừng. Và còn lại đó là các hoạt động gây hại cho trái đất bao gồm phá rừng, sử dụng túi ni lông và lãng phí nước. Được chưa nào? ngoài ra thì các bạn có thể tìm thêm một số từ ngữ khác chúng ta có thể điền vào nhóm nhé đây là mở rộng sự hiểu biết của các bạn thôi vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2 các em nhìn vào bài tập số 2 trong phần luyện tập như sau cùng bạn hỏi đáp về nội dung tranh viết vào vở câu hỏi câu trả lời của em và bạn các em nhìn cho cô đó này mẫu cô công nhân đang làm gì trả lời cô ấy đang phát cỏ à bây giờ chúng ta sẽ hỏi như sau này chú công nhân đang làm gì đây các em nhìn chú công nhân chưa chúng ta sẽ trả lời chú công nhân đang vớt rác thải dưới sông lên đúng không nhỉ đấy hoặc là chú công nhân đang vớt rác thải ở à, dưới sông hoặc dưới hồ dưới suối lên vân vân Vậy chúng ta sẽ có thể ghi cho cô giáo câu hỏi và câu trả lời what. Hoặc thứ hai, hai chú hai cô chú công nhân đứng trên bãi cỏ đang làm gì? Đây các em nhìn cho cô giáo này. Hai cô chú công nhân đây đang đứng trên bãi cỏ đang làm gì? Thì chúng ta sẽ trả lời hai cô chú ấy đang dọn và phát quang cây cỏ cây dại được chưa nhỉ? Đấy. các em nhìn cho cô cô hỏi lại nhá đầu tiên chú công nhân đang làm gì trả lời chú công nhân đang vớt rác thải dưới sông lên hai cô chú công nhân đứng trên bãi cỏ đang làm gì hai cô chú ấy đang dọn và phát quang cỏ cây dại được như nào vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 2 sách giáo khoa trang 134 chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là bài tập 3 sách giáo khoa trang 135 chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc câu khiến được chưa nào chúng ta sẽ có bốn câu câu a nước hồ trong xanh câu b ánh nắng rực rỡ câu c chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định cả lớp có ý thức tiết kiệm giấy viết rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là như sau ví dụ chúng ta sẽ chuyển thành câu cảm hoặc câu khiến như sau câu a nước hồ trong xanh chúng ta sẽ trở chuyển thành câu cảm như sau nước hồ trong xanh quá vậy ta sẽ thêm từ quá được như này rồi ánh nắng rực rỡ à chúng ta có thể là ánh nắng rực rỡ nhỉ hoặc là ánh nắng rực rỡ quá được thế nào đấy và các bạn chú ý cô giáo cuối thứ câu giờ chúng ta phải sử dụng dấu chấm than nhé rồi nước hồ trong xanh quá ánh nắng rực rỡ quá được chưa nào ta dùng từ quá thì cảm hơn nhé câu c chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định nhé à vậy thì các bạn đây được là chúng ta có từ nhé là thể hiện câu khiến đúng không câu d cả nước hãy có ý thức tiết kiệm giấy viết nhé vậy thì đây chính là câu khiến vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bốn câu hỏi trong bài được chưa nào Vậy kết thúc bài tập 3 Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo Chúng ta sẽ viết đoạn văn Các em nhìn vào bài tập số 1 Sách giáo khoa Trang 135 cho cô nào Bài tập 1 Sưu tầm và chia sẻ với các bạn Với bạn tranh ảnh về trái đất À bây giờ phần này chúng ta sẽ tự sưu tầm Và chia sẻ với bạn tranh ảnh về trái đất Chúng ta sẽ tìm ở sách báo hoặc trên mạng internet vân được chưa hoặc là chúng ta sẽ nhìn thấy bạn của chúng ta vẽ ngồi chẳng hạn trong các cuộc thi nào đó xong thế nào đối với phần thứ hai viết đoạn văn tả bức tranh về trái đất à bây giờ viết đoạn văn về bức tranh về tả tả bức tranh về trái đất tức nghĩa là nội dung bài tập 2 nó liên quan đến bài tập 1 chúng ta sẽ có một bức tranh và chúng ta phải giới thiệu bức tranh về trái đất như là tên bức tranh ai là người vẽ và sau đó thì phần B là tả bức tranh thì chúng ta nói những sự vật hoạt động được vẽ trong tranh là gì là gì được chưa nhỉ những sự vật hoạt động được vẽ trong tranh này màu sắc hình ảnh nổi bật của bức tranh ý nghĩa của bức tranh và C là cảm nghĩ của em khi ngắm bức tranh ấy cô lấy ví dụ nhá bây giờ các em nhìn cho cô giáo đây là một bức tranh đúng không nhỉ đấy có hai bạn một bạn nam và một bạn nữ đang ôm một đang ôm lấy trái đất vậy bây giờ quan sát thật kỹ bức tranh này được anh ạ và cô sưu tầm một bức tranh và có thể chúng ta giới thiệu bức tranh như sau nhé đây cái em nhìn thấy cô giáo cũng chúng ta có thể giới thiệu bức tranh do bạn Nguyễn Ngọc Linh lớp 3A thực hiện mang tên Hãy cùng nhau ôm lấy trái đất này. Nổi bật giữa bức tranh là hình ảnh hai bạn nhỏ đang ôm lấy quả địa cầu và cười rất tươi. Xung quanh có hoa lá, cỏ cây đua nhau khoe sắc. Ông mặt trời thì lấp ló đằng sau những đám mây tỏa sáng rực rỡ. Màu sắc chủ đạo của bức tranh là màu xanh lá, cây đấy chứ nhỉ màu màu xanh lá cây màu của sự sống của sự sinh sôi và phát triển thông qua tác phẩm này bạn linh muốn gửi gắm thông điệp hãy cùng nhau bảo vệ giữ gìn và giúp trái đất lấy lại màu xanh vốn có khi ngắm bức tranh này em cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với môi trường sống của chính mình để giúp trái đất ngày càng sạch đẹp hơn à vậy là cô đã giúp các bạn sưu tầm bức tranh này và giới thiệu bức tranh rồi đấy bây giờ cô sẽ nhắc lại à, đoạn văn viết về bức tranh này nhé bức tranh do bạn Nguyễn Ngọc Linh lớp 3A thực hiện mang tên Hãy cùng nhau ôm lấy trái đất này nổi bật giữa bức tranh là hình ảnh hai bạn nhỏ đang ôm lấy quả địa cầu và cười rất tươi xung quanh có hoa lá cỏ cây đùi nhau khỏe sắt ông mặt trời thì lấp ló đằng sau những đám mây, tỏa sáng rực rỡ. Màu sắc chủ đạo của bức tranh là màu xanh lá cây, màu của sự sống, của sự sinh sôi và phát triển. Thông qua tác phẩm này, bạn Linh muốn gửi gắm thông điệp. Hãy cùng nhau bảo vệ, giữ gìn và giúp trái đất lấy lại màu xanh vốn có. Khi ngắm bức tranh này, Em cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với môi trường sống của chính mình để giúp trái đất ngày càng sạch đẹp hơn. Vậy là cô đã giúp bạn viết đoạn văn giới thiệu về một bức tranh để chưa nhỉ? Trái bức bức tranh về trái đất rồi đấy. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em học thật là tốt. Các em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cô để cô có động lực đồng hành với các bạn nhỏ trong những bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.